Có chết cũng không được bôi trực tiếp năm thứ này lên mặt, đặc biệt là số 3. Những thứ này rất quen thuộc mà chị em hay dùng để làm đẹp tại nhà, nhưng đừng tùy tiện bôi lên mặt để tránh hậu quả khôn lường nhé. Đành rằng những nguyên liệu tự nhiên vốn rất an toàn và lành mạnh với da, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Có những thứ chỉ có lợi cho da khi kết hợp với những nguyên liệu khác, nhưng nếu sử dụng trực tiếp thì dù da bạn có thuộc loại da nào đi chăng nữa, cũng rất dễ bị tổn thương, dị ứng, 1. Oxy già là một chất khử trùng được dùng phổ biến trong ngành y tế với công dụng sát khuẩn vết thương. Oxy giả đã được phái đẹp khám phá ra rất nhiều công dụng làm đẹp như tẩy lông, trắng răng, dưỡng da, trị mụn. Nhưng nếu bạn bôi trực tiếp lên mặt sẽ khiến da bị mất cân bằng oxy, dẫn đến phồng rộp, ửng đỏ vì da mặt vốn có kết cấu mỏng và nhạy cảm hơn. Da mặt cần những thành phần nhẹ nhàng và chất lượng hơn so với da toàn thân. Đó là lý do tại sao các loại kem dưỡng thể thường chứa nhiều nước hoa và ít dưỡng ẩm hơn so với da mặt. Vì thế để tránh những nguy hiểm mà oxy già mang lại, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc pha loãng trước khi dùng. 2. Tỏi cũng như oxy già, tỏi là một chất sát khuẩn mạnh có khả năng gây bỏng và dị ứng da ngay lập tức. Nếu muốn dùng tỏi để trị mụn, trị sẹo, hãy ép lấy nước và pha loãng với nước ấm rồi bôi lên mặt.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 Chanh vốn là thần dược làm trắng da vì hàm lượng axit cực kỳ cao, nhưng đây là ưu điểm đồng thời cũng là nhược điểm của chanh. Chanh giống như con dao hai lưỡi có thể gây hại cho bạn khi dùng không đúng cách. Chanh có thể làm hỏng men răng, kích ứng da và gây bắt nắng khi thoa trực tiếp lên mặt, thậm chí là ung thư da. 4. Kem đánh răng nếu không muốn da bị tấy đỏ, nổi mụn, mất cân bằng thì độ ẩm, Tuyệt đối không dùng các loại kem đánh răng có màu thoa lên da. Những loại kem đánh răng màu chứa benzoin, pestozize rất tốt cho da. 5. Vaseline Chính vì độ ẩm quá cao của Vaseline khiến nó không thích hợp để thoa lên da mặt vì độ đặc quá mức sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc, dần dẫn đến hình thành mụn, lâu ngày có thể gây viêm da, lở loét. Vì thế tuyệt đối tránh xa Vaseline khi muốn dưỡng ẩm cho da mặt nhé. Bạn vừa xem xong video, có chết cũng không được bôi trực tiếp năm thứ này lên mặt, đặc biệt là số 3. Tự làm tinh bột nghệ tắm trắng và làm trắng da sau sinh Dạo này thấy báo chí nói nhiều về trầm cảm sau sinh Em cũng thấy lo các mẹ ạ à. Em cũng mới sinh con được 3 tháng Ông xã cũng tâm lý Phụ giúp em chăm con Nên em cũng bớt mệt mỏi Khổ nỗi là sau khi sinh Da em chẳng hề biến chuyển Vẫn đen xỉ xỉ như lúc mang bầu thế mới chán Mẹ dường như thấu hiểu nỗi khổ tâm của con gái nên cũng tham khảo hết các kiểu đông tây, giúp hô biến làn da ngăm đen của em. Chỉ đến khi sử dụng tinh bột nghệ, em mới thấy tác dụng ghê gớm của nó các mẹ ạ. Nhà em vốn trồng rất nhiều nghệ mà cái giống này rất tốt, đủ độ ẩm và xốp thì nó ra củ ẩm ẩm. Hôm đó trời nắng to, mẹ đào nghệ lên phơi để mang đi bán, gọi em ra phụ giúp câu chuyện của hai mẹ con xoay quanh chủ đề nghệ, chủ yếu là bán nghệ tươi thì không được giá bằng nghệ đã qua tinh chế, vân vân và vân vân. Bỗng tự nhiên mẹ bảo, sao không tự chế biến tinh bột nghệ mà làm trắng da nhỉ? Nghệ rất tốt cho phụ nữ sau sinh vì rất lành tính, làm liền da, liền sẹo và còn làm trắng da nữa. Nếu kết hợp tinh bột nghệ với các nguyên liệu khác đúng cách thì sẽ tạo thành hỗn hợp tắm trắng da sau sinh rất hiệu quả đấy. Được lời như cởi tấm lòng, mắt em sáng lên như chút bỏ được gánh nặng nghìn cân và thế lại em bắt tay ngay vào công cuộc chế biến tinh bột nghệ. Được sự trợ giúp từ mẹ nên việc chế biến tinh bột nghệ của em cũng chẳng khó khăn gì đâu ạ. Mẹ Thảo không nhớ thì có thể ghi lại công thức như sau ạ. Nghệ tươi, chọn loại củ không quá non, cũng không quá già, rửa sạch sau đó cạo sạch vỏ. Công thức của mẹ em là cứ 1kg nghệ tươi chỉ làm được 2 đến 3 lạng tinh bột nghệ thôi ạ. À. Cho nghệ đã cảo vỏ và xay mịn, nhớ là phải xay thật mịn bạn nhé. Sau đó dùng vải thưa, lọc lấy nước, thực hiện công đoạn này khoảng 2 lần. Để nước nghệ cho lắng, sau đó hớt bỏ phần nước bên trên đi, lại tiếp tục cho thêm một lần nước trắng nữa, khuấy đều để lắng, hớt bỏ phần nước bên trên. Các mẹ sẽ thu được tinh bột nghệ bên dưới, chỉ cần đem đi phơi khô là đã có sản phẩm để dùng rồi đấy. Chắc chắn tinh bột nghệ các mẹ tự làm sẽ chất lượng hơn các loại tinh bột nghệ được bán bên ngoài nhiều lần. Mỗi ngày em dùng 3 thìa tinh bột nghệ hòa với nước trắng, thoa đều lên da toàn thân, massage khoảng 5 đến 10 phút để các tinh chất thẩm thấu vào da, sau cùng tắm lại với nước mát. Cách này không chỉ giúp các mẹ có làn da toàn thân trắng sáng và mẹ nào sau sinh mổ cũng giúp vết thương màu lành hơn đấy. Chúc các mẹ thành công nhé! Bạn vừa xem xong video tự làm tinh bột nghệ tắm trắng và làm trắng da sau sinh. Bạn đã từng thử rất nhiều cách trị vết nám cứng đầu nhưng không thành công thì hãy áp dụng những bài thuốc trị nám từ chuối xanh sau nhé. Cũng giống như nhiều loại quả khác, chuối xanh là một trong những loại quả chăm sóc làn da nám cực tốt mà ít người biết tới điều này. Chuối là loại trái cây phổ biến và bình dân tại Việt Nam nên chúng có giá thành khá rẻ. Hơn nữa chúng lại có nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu trước đó, chuối xanh rất giàu protein, tinh bột các loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt chuối có hàm lượng kali cao. Do chuối xanh có chứa những thành phần như kali, magie, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C dồi dào nên chúng là thực phẩm hoàn hảo cho làn da bạn. Chính bởi thế, từ lâu chuối xanh được coi là công thức dưỡng trắng da, tăng độ mềm mại và giúp giảm thiểu các vết nám trên da bạn. Để trị nám da bằng chuối xanh mỗi tuần 3 lần, bạn có thể áp dụng một trong những bài thuốc đơn giản sau. Chuối xanh cộng lá bạc hà Nguyên liệu 10g lá bạc hà, 2 quả chuối xanh Cách làm Cho chuối xanh và bạc hà vào máy sinh tố nghiền ép thành bột mịn Sau đó đắp hỗn hợp này lên da khoảng 15 đến 20 phút và rửa sạch với nước Duy trì mặt nạ chuối xanh, lá bạc hà 3 lần một tuần Điều này sẽ giúp làm mở nám, làn da trắng sáng và tươi trẻ hơn Chuối xanh cộng sữa chua Nguyên liệu một quả chuối xanh, một hộp sữa chua không đường. Cách làm Xay nhuyễn một quả chuối xanh rồi trộn thêm một hộp sữa chua không đường Dùng thìa đánh tan lên, sau đó đắp sàn trải hỗn hợp này lên vùng da bị nám Đắp khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước Bạn nên vận dụng thủ pháp này khoảng 2 lần một tuần Chuối xanh cộng nước ép cam Nguyên liệu 3 thìa cà phê nước cam ép, một quả chuối xanh Cách làm xay chuối thành hỗn hợp mịn, trộn đều hai hỗn hợp này với nhau, sau đó đắp lên vùng da nám. Để mặt nạ này lưu lại trên da trong khoảng 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước. Mặt nạ này sẽ giúp làm mờ các vết nám trên da, giúp da láng mịn, màu đỏ sáng. Lưu ý, ngoài đắp mặt nạ trị nám da trên, bạn cần tránh nắng cho da mỗi lúc đi ra ngoài. Uống nhiều nước để giúp dưỡng ẩm và giúp da đào thải độc tố, cho làn da khỏe đẹp nhất. Ăn uống đa dạng các chất dinh dưỡng, nên ăn nhiều hoa quả tươi và các loại hạt. Ngoài ra cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress. Với ba loại mặt nạ trị nám và tàn nhang trên, bạn hãy kiên trì thực hiện để sớm có hiệu quả tốt nhất nhé. Bạn vừa xem xong video Kinh nghiệm 3 lần một tuần thổi bay nám, tàn nhang từ chuối xanh Bí quyết trị nám da từ rau diếp cá cực hiệu quả trong nhiều phương pháp trị nám da hiện nay, thì phương pháp dùng mặt nạ trị nám từ tự nhiên là một trong những cách được áp dụng nhiều nhất. Do phương pháp này vừa an toàn thân thiện cho da, lại ít tốn kém nên được nhiều chị em ưa chuộng. Ngay sau đây, chúng tôi xin mách nhỏ các chị em một phương pháp trị tàn nhang, nám da hiệu quả từ rau diếp cá. Một công thức đã giúp khá nhiều chị em loại bỏ được nám da, tàn nhang mà bạn không nên bỏ qua. Sử dụng rau diếp cá trị nám da, tàn nhang Tàn nhang, nám da là hai vấn đề thường gặp về da ở các chị em. Không chỉ là vị thuốc quý tốt cho sức khỏe, chữa được các bệnh nhiệt miệng, bệnh ngoài da, nóng trong, bệnh trĩ. Hơn hết đó chính là rau diếp cá có thể chữa trị được tàn nhang dưới da cực kỳ hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy trong rau diếp cá có chứa nhiều chất tự nhiên và vitamin có khả năng ngăn ngừa hoạt động của sắc tố melanin, một trong những thủ phạm chính hình thành nên các sắc tố màu dưới da. Các bạn có thể thực hiện việc trị nám da từ rau diếp cá theo hai cách đơn giản như sau. Cách 1. Cách dùng rau diếp cá trị nám da từ bên trong cơ thể. Nám da thường xuất hiện từ sâu bên trong lớp biểu bì, vì thế nếu như bạn chỉ tác động mình bên ngoài thì nám khó có thể được đẩy lùi. Vì thế việc điều trị nám da từ rau diếp cá bằng cách uống nước ép rau diếp cá sẽ giúp trị nám từ sâu bên trong da. Bạn chỉ cần xay một nắm lá rau diếp cá tươi sau khi đã rửa thật sạch chúng để lấy nước ép nguyên chất. Nếu cảm thấy khó uống, bạn cho thêm một chút đá và thìa đường. Mỗi một ngày uống 2 cốc 300ml vào buổi sáng và buổi tối sẽ thấy nám da lui mở hiệu quả nhất. Cách 2. Cách dùng rau diếp cá kết hợp củ cải trị nám da. Bạn có thể chuẩn bị theo nguyên liệu trị nám da là dùng một nắm lá rau diếp cá tươi và nửa quả củ cải trắng. Sau đó bạn thực hiện như sau. Trước tiên, bạn hãy đem rửa thật sạch hai nguyên liệu cần chuẩn bị trên, rồi cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn rồi đổ ra bát. Rửa sạch vùng da bị nám, sau đó bạn bôi hỗn hợp chuẩn bị ở trên lên da và để khô trong khoảng nửa tiếng, thì dùng nước sạch rửa lại. Mỗi tuần thực hiện đều đặn cách chữa tàn nhang bằng rau diếp cá, bạn sẽ thấy làn da mình được thay đổi rõ rệt. Nên kiêm chỉ áp dụng trong thời gian dài để có được kết quả như mong muốn. Cách 3. Cách dùng rau diếp cá kết hợp mật ong trị nám bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm lá rau diếp cá và hai thìa mật ong. Sau đó bạn đem nghiền thật nhuyễn, lọc lấy nước. Đem trộn đều nước này với hai thìa mật ong, rồi dùng hỗn hợp này bôi đều lên trên da nên kết hợp với massage theo chiều kim đồng hồ và để khoảng 20 phút để giúp chữa trị nám da hiệu quả. Thực hiện ngày một lần để cảm nhận vết nám da dần biến mất theo thời gian nhé. Trên đây là những cách chữa nám da bằng rau diếp cá vừa thực hiện đơn giản, đem lại hiệu quả cao, lại tiết kiệm chi phí của bạn nữa. Mong rằng các đốm nám da sẽ lui mở nhanh chóng. Chúc bạn thành công! Bạn vừa xem xong video bí quyết trị nám da từ dầu diếp cá cực hiệu quả.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 không chỉ là gia vị đặc trưng giúp các món ăn thơm ngon hơn, gừng còn giúp trị nám và tàn nhang siêu hiệu quả mà bạn nữ nào cũng nên bỏ túi bí kíp này. Hãy tận dụng ngay gia vị quen thuộc này bằng những cách đơn giản sau để xóa bỏ hoàn toàn vết nám, tàn nhang trên da, giúp bạn luôn tự tin và rạng rỡ. 1. Rửa mặt bằng nước gừng nóng Nguyên liệu 1 phần 2 thìa cà phê gừng tươi băm nhỏ 1 lít nước nóng Cách thực hiện cho gừng băm vào nước nóng, sau đó lọc bỏ bã gừng. Sau khi rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, bạn hãy dùng nước này rửa như bình thường và để da khô, tự nhiên, không cần dùng khăn bông thấm nước. Thực hiện 2 lần sáng và tối, đều đặn 3 lần một tuần để nhanh có hiệu quả. 2. Sử dụng hỗn hợp gừng tươi, đường nâu, dầu ô liu, bột yến mạch. Nguyên liệu chuẩn bị: một thìa cà phê đường nâu, một thìa cà phê bột yến mạch, một vài giọt dầu ô liu, 1 phần 3 thìa cà phê gừng tươi băm nhuyễn. Cách thực hiện Rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều 4 nguyên liệu trên lại với nhau thành một hỗn hợp sền sệt. Sau khi rửa mặt sạch, hãy dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt, nhẹ nhàng massage theo chuyển động vòng tròn để các hoạt chất trong gừng và đường nâu thấm sâu vào bên trong da, loại bỏ các tế bào chết và các sắc tố thâm sạm của nám, tàn nhang, đồng thời vitamin E, A, D trong dầu ô liu và bột yến mạch giúp nuôi dưỡng và làm da sáng dần lên từ bên trong. Áp dụng cách này 3 lần một tuần và thực hiện trong 3 đến 4 tuần liên tục cho đến khi bạn nhận thấy các vết nám và tàn nhang trên da bị mờ và biến mất dần. Những lưu ý thêm Đối với những bạn sở hữu làn da nhạy cảm, tốt nhất bạn nên thử một chút nước gừng lên phần da bên trong cổ tay trước khi áp dụng cho da mặt. Thoa kem dưỡng da và kem chống nắng sau mỗi lần sử dụng gừng để cung cấp độ ẩm cần thiết, phòng tránh da bị khô cũng như bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường và ánh nắng. Bổ sung chế độ ăn giàu rau củ quả, hạn chế đồ uống có ga, các chất kích thích, kết hợp với việc rèn luyện cơ thể thường xuyên để làn da luôn khỏe khoắn từ trong ra ngoài. Bạn vừa xem xong video Gừng tươi, tuyệt chiêu trị nám và tàn nhang cho phái đẹp.